Hi, mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Thiên Thiên Cuộc Sống Sài Gòn nha Thì hôm nay là mình đi đón bà nội của Peter nè Thì à, bây giờ là bà nội của mình tới rồi, chồng mình tới đón rồi á Thì bây giờ mình đi ra để tìm à, bà nội nha Tìm bà nội của Peter Đấy, có ba mẹ mình, có Mip Đó, có ba mẹ mình nè Bây giờ đi tìm Bà nội mình tới mất tiêu rồi Có may chồng mình tới sớm để đón đang uh, bà nội của Peter với ba Peter đang ở uh, bus station mà mình không biết bus station ở đâu thì mình cứ đi tìm thôi thì có mỗi ở chỗ đó để đón đó mẹ đứng nó canh mình uh, có chuẩn bị một bó hoa luôn đó, mọi người đây là lần đầu tiên mình gặp mẹ chồng mình lần đầu tiên ba mẹ mình cũng gặp lần đầu tiên ba mẹ mình cũng gặp hai bà hai ông bà xui gặp nhau á dạ dạ không lần đầu hai ông bà xui gặp nhau lần đầu mình gặp mẹ chồng mình lần đầu tiên Peter gặp bà nội không thấy bus station ở đâu hết có thể là ở phía bên kia ừ, ừ. có thấy cái, tiệm cà rán không hỏi mình không có biết đẩy gì <laughs> bật cái xe đẩy lên cho Peter ngồi mọi người nên là phải đẩy như vậy ba mình ờ, bế Peter ông ngoại bé Peter Dạ, về mẹ đẩy này đi con ôm hoa cho Đây, đây là hoa để tặng cho bà có em gái mình tới lúc mà em gái mình chưa tới chưa chưa chưa chưa tới nơi mọi người đang trên đường đi hoa quá trời là đẹp luôn giờ chỉ có đi tìm thôi mẹ ơi đây là lần đầu tiên ba mẹ mình uh, ra sân bay luôn đó mọi người ba mẹ mình đi đón và ra sân bay cho biết sân bay như thế nào Workstation ở đâu ta nhà mình tới trễ 20 phút so với lại ờ, lịch trình bay của mẹ chồng mình mà mẹ mình chồng mình xuống nhanh quá Bà đẹp quá. Uh, ờ. she's so, uh, you're so beautiful. <laughs> What? You're beautiful. Beautiful? Oh, yeah. <laughs> I don't feel it. I'm <laughs> tired. Bây giờ mình sẽ book grab hoặc là chờ em gái mình để gọi em gái mình xem là em gái mình cái nơi chưa. Uh, I try I try to to to make it, but it's difficult. Yeah. Nói nói nói nói mẹ là ngồi máy bay nhiều mệt không? ngồi máy bay nhiều mệt không? Yes yes yes yes. Yeah, dạ, and and and. Smelly Pita Vậy là Peter đã có xe ngồi rồi nha mọi người ơi Nên nên nên nên nên Oh yeah, that's a strange one, aren't they? À. Look at me like I'm a rainbow. Lạ. Annie like a rainbow. Hey. Hey, look. That was easy. Hey, that was easy làm làm làm làm làm là vậy dạ, vậy dạ. không cười chưa quen chưa quen thôi <laughs> đó là ông ngoại đây ông ngoại nhưng à. mà là trẻ nhiều trẻ ở ngoài nhìn trẻ hơn à, đúng không ở ngoài bà bà dạ, nội mình nhìn trẻ hơn mít tới đây mít <laughs> gọi tuyền ra thế nào? dạ để còn quên á bảo gọi tuyền không ấy thì về thẳng nhà đi không, dạ, con bút dạ. ráp nha anh anh à, anh kéo xe có kéo xe xe gì nặng lắm mà à vậy là mình lấy hành lý luôn rồi hả mình lấy hành lý luôn đây hả hả hành lý đây luôn hả ờ, xong xuôi hết chưa ờ, lý tờ xong xong hết rồi ờ, xong hết rồi nhắm gì nhắm gì đó hả dạ, à nhắm No, this is it. This is it. This is it. This is the important thing. <laughs> And the flute is a flute in there. Không gọi được mẹ ơi, chắc không book yeah. đi luôn á. Gọi ai? Tuyền. Gọi gọi gọi số bàn luôn. Nó số bàn cho nó luôn. Nó đi rồi, đang trên đường đi rồi. Không thì cứ cứ gọi cho nó để báo cho nó nói là bây giờ mình ừ báo cho nó là hỏi ờ, tới đâu rồi báo cho nó là mình về thẳng nhà luôn ừ, nhanh đó cứ sợ chuyến khi mà chuyến khi mà đợi mẹ ba là lên làm trễ à, con lên là mẹ tới đâu rồi mẹ chưa vừa ra tới tới con tới mẹ tới hai giờ bốn rồi mẹ xuống đó à chờ meet nè so I book Grab to, to get home huh all here Okay. Book năm chỗ thôi rồi, à. ba về với lại à, ba về với Jimmy. Uh, my dad go go with you and uh, uh, mom bóc bóc bóc bốn chỗ thôi được không dạ yeah. được tiền không mà được không dạ yeah. mà cũng phải báo cho nó đừng tới đây nữa mọi người ơi bây giờ mình sẽ book grab để đi về nha dạ, Bây giờ mình ờ, sẽ bút ráp đi về nhà nghỉ ngơi trước nha Bà nội của Peter là tới sân bay lúc 1 giờ Lúc 12 giờ 40 rồi mọi người Mà một rưỡi mình mới tới đây <laughs> Mình cứ sợ là bà bị delay hoặc là trễ gì đó Xe của mình à, Bút ráp đó rồi mọi người Bây giờ mình sẽ đi về nhà nha À, mọi người ơi thì uh, trưa nay là cả nhà mình uh, đón bà ở sân bay rồi xong rồi về nhà thì cả nhà mình có nghỉ ngơi một chút bây giờ cả nhà mình đi ăn tối nha thì hôm nay là mình dẫn cả nhà mình đi ăn tối ở nhà hàng Frankie ở Vạn Phúc City đó hồi trước mình có làm uh, video về uh, nhà hàng Frankie uh, là vợ chồng mình đi ăn ở đây xong rồi hôm nay mình dắt cả nhà mình đi ăn ở đây luôn nha đi ăn đồ Tây để cho ba mẹ mình uh, là cho ông bà ngoại của Peter ấy biết uh, đồ Tây là như thế nào thì uh, ông bà ít đi ăn ở ngoài mọi người nên là <laughs> cho ông bà dạy ngố một chút đó, mình quay uh, cái máy bay nó đang bay nè cả nhà mình à, bây giờ order rồi hôm nay có chương trình à, mua pizza mua một tặng một rồi mình order một mâm hải sản cho gia đình à, Peter nè ông ngoại đang bế Peter nè kia là bé mì đây là một vòng à, xung quanh khung cảnh ở gần nhà hàng Frankie nha mọi người theo cấu trúc nhà được xây theo phong cách của châu Âu á mọi người hôm nay à, ở đây có ở nhà Frankie này có cả cơm buổi trưa và cà phê buổi sáng nha mọi người ở đây bán à, giá cũng à, mềm lắm mọi người hôm nay thì không có nhạc sống nha đó lát nữa anh đi ra đồ ăn ra thì mình sẽ quay tiếp nha mình sẽ quay tiếp nha mọi người nha bé mì ba bé mì đang bé bây giờ cả nhà mình đang chờ đồ ăn đó mọi người mình có order thêm à, một phần chả cúc với mọi người trời ơi nhìn xinh lắm luôn ở đây có cái cái bình nhìn xinh quá nè có lại hai chai nước khoáng cho ông bà uống rồi chồng mình với lại bà nội của Peter đang hút thuốc nha chà cúc quá là xinh luôn ai để nội đó mà cho mặt đâu bình uh, à, bình hoa cúc uh, bình trà cúc nhìn xinh hơn tình ha nhìn chiêu đá với ai bình này mọi người ơi nãy à, mình mới đi à, mua ít trà sữa về mọi người bây giờ là đồ ăn ra rồi nha bây giờ mình sẽ quay đồ ăn cho mọi người coi mình ờ, có order một cái pizza mà mình không biết cái pizza này là nhân gì mọi người tại vì chồng mình order rồi cái này là cá chim nướng một combo những người bạn đó mọi người là có cá chim có tôm có hàu thì có bốn con hàu thì ăn rồi bên kia một cái pizza nữa đó. cái này là chân gà là mình uh, mua ở ngoài nha mọi người còn cái này là khoai tây ờ, nướng chapiter cái này là chicken chicken feet chicken cái, cái chân gọi là feet chân gõ <laughs> ờ yeah chicken feet mom feet <laughs> feet chicken leg daddy <laughs> just introduce your mom chicken feet oh chicken feet yeah, yeah they eat the feet here You want uh, you want to try some? <laughs> Bởi vì bà bà sợ feet đây, cái này là chân gà, chân gà rút xương sốt thái nha mọi người Đây là chân gà rút xương sốt thái à, bây giờ thì mình cũng ăn tối với cùng với cả nhà mình luôn đó mọi người thì à, mình xin kết thúc video tại đây và mọi người nhớ ủng hộ kênh của mình để mình có thêm động lực để ra nhiều video hơn và mọi người nhớ cho mình một đăng ký một like một share mình cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh mình trong suốt thời gian qua nha bye bye mọi người